giờ thì em ơi anh đã đủ hết tất cả những là thứ em phải dành tặng cho anh Rồi chôn sâu vào quá khứ những nỗi đau không thể nào phai Để quên đi một cuộc tình chưa đầy nước mắt Để quên đi bao kỷ niệm ngày xưa ấm êm Thời gian khi còn bên nhau quá ngắn để tìm được hạnh phúc anh càng nhớ càng nghĩ về em anh lại càng thấy cô đơn rất nhiều bao nỗi đắng cay cứ dày vò trong trái tim anh khi người em yêu đắm say bên người khác bao lời hẹn ước em đã quên rồi sao hay vì trong em anh chỉ là người đến sau nên gương người giúp em luôn hạnh phúc nhưng trong lòng anh đau gấp trăm nước em đã quên được sao hay vì trong em anh chỉ là người đến sau mẹ luôn cười giúp em luôn hạnh phúc nhưng trong lòng anh đau khắp trái thì anh càng nhớ càng nghĩ về em anh lại càng thấy cô đơn rất nhiều bao nỗi đắng cay cứ dày vò trong trái tim anh khi người em yêu đắm say bên người khác bao lời hẹn ước em đã quên rồi sao thay vì trong em anh chỉ là người đến sau miệng vương cười chúc em luôn hạnh phúc nhưng trong lòng anh đã chúc em